Xin chào tất cả anh em đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá Ngày hôm qua thì à, xin chúc mừng tất cả anh em chúng ta cũng đã chiến thắng rực rỡ với những cái ma kèo cũng như là những trận đấu ở cái giải cúp C1 cho anh em à, Ngày hôm qua ở trên kênh à, mình có lên cho anh em trận đấu đó là giữa Dynamo KF và AC Milan à, Thì trận đấu này anh em chúng ta hút full khi mà chúng ta đi AC Milan à, chấp 0.75 cũng như là đi cái tài à, 2.5 cả trận Và trận đấu giữa Benfica và Juventus ở ờ, trận đấu giữa Benfica và Juventus thì anh em nào theo trên kênh thì anh em chúng ta hòa kèo khi mà ở trận đấu Benfica và Juventus thì ờ, Benfica chấp 0.5 thì mình có cho anh em đi đó là Juventus được chấp 0.5 cũng như là cái tài cả trận 2.5 thì uh, trận đấu này thì anh em chúng ta hòa kèo chúng ta chỉ vú full được một trận đấu đó là giữa AC Milan và Dinamo KF tuy nhiên thì ở trong nhóm của mình uh, trước hai cái trận đấu này là những cái trận đấu 11 giờ đúng không Tuy nhiên thì ở trong nhóm của mình à, trước à, những cái trận đấu 2 giờ sẽ là những cái trận đấu 11 giờ và những trận đấu 11 giờ đó là trận đấu giữa Chelsea và Starport cũng như là trận đấu giữa Sevilla và Copenhagen. Thì cả hai trận đấu này thì anh em chúng ta bú full anh em nhé Anh em chúng ta bú full 4 mã kèo. À, Chelsea mình có cho anh em đó là đi mã kèo 0.75 cũng như là cái tài 2.25 thì anh em chúng ta hút full hai mã kèo của trận đấu này rồi và trận đấu giữa Sevilla và Copenhagen cũng vậy Sevilla chấp 1 cũng như là cái tài 2.25 thì anh em chúng ta bú full anh em nhá đấy ngày hôm qua thì mình cũng đã giúp đỡ được một uh, ông anh ở trong nhóm ông anh gỡ được uh, ờ, 80 củ và uh, buổi chiều ngày hôm qua thì có thằng em nữa lên xin kèo cỏ thì mình cũng có đẩy uh, cho thằng em uh, uh, và những anh em ở trong nhóm một cái kèo cỏ ở cái trận đấu ở cái giải uh, Trung Quốc anh em trận đấu giữa 32 và Dylan Pro trận đấu này thì mình cho anh em đi hôm cũng như là cái tài hiệp 1 anh em nhá hôm hiệp 1 và tài hiệp 1 thì uh, ngay ở hiệp 1 thì 32 đã ghi được hai bàn thắng vào lưới của Dylan Pro thì anh em chúng ta cũng bố full hai cái mã kèo này rồi đấy tổng kết thì ngày hôm qua anh em chúng ta đã chiến thắng rực rỡ với cả bóng cỏ cũng như là bóng chính anh em đấy và việc giúp đỡ anh em cũng như là Ờ, giúp anh em gỡ lại được những gì mà anh em đã mất là mình cũng đã rất vui rồi đấy thì anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá chuyên nghiệp cũng như là muốn theo mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua zalo cũng như telegram nhé mình để ở phần bình luận còn ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đá ở cúp C1 với ờ, những cái trận đấu uh, còn lại vào lúc 11 giờ 45 sẽ là trận đấu ở cái bảng B giữa Porto và uh, ờ, Buki cũng như là Inter Milan và Victor Bayern và vào lúc 2 giờ sẽ là những trận đấu hấp dẫn như anh em đó là giữa Liverpool và Ajax này cũng như là Napoli và Rangers rồi là Atletico và Bayer và có trận đấu tâm điểm đó là Bayern Munich và Barcelona và cũng là một trận đấu cũng đầy duyên nợ cũng như là một bản đấu rất là khó khăn cho những ông lớn ở đó là Tottenham Hotspur sẽ gặp Sporting Lisbon cũng như là Frankfurt gặp Olympic Marseille đấy à, mình sẽ làm về trận đấu chúng ta sẽ làm về trận đấu lúc 2 giờ trận đấu đầu tiên đấy là Ajax và Liverpool anh em trận đấu giữa Ajax và Liverpool à, hiện tại chúng ta sẽ xét một chút về bảng xếp hạng cả hai đội bóng này uh, trong cái bảng đấu này ấy, thì gần như là uh, đã quyết định được số phận của hai cái tấm vé đi tiếp rồi đó là Napoli với uh, chiến thắng tuyệt đối 4 trận đấu cũng như là Liverpool họ cũng đã có 9 điểm và hai đội bóng tiếp sau đó là Ajax 3 điểm cũng như là Rangers uh, không có điểm nào thì bảng đấu này cũng đang ngã ngũ rồi và trận đấu này sẽ chỉ là một trận đấu thủ tục thôi khi mà sau cái trận ờ, đấu này thì uh, uh, Liverpool họ sẽ gặp Napoli ở cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng và nếu như không có điều gì xảy ra thì Liverpool sẽ là đội bóng xếp thứ hai ở bảng đấu này tuy nhiên à, trận đấu này cũng là một trận đấu mà Liverpool cũng phải có một kết quả tốt anh em nhé khi mà Ajax sau trận đấu với Liverpool thì họ sẽ gặp à, Rangers họ sẽ gặp Rangers và nếu như Liverpool mà để thua trận đấu này thì Liverpool sẽ phải sẽ gặp thế khó khi mà Ajax họ sẽ hai trận thắng nữa thì họ sẽ bằng điểm với Liverpool cũng như là nếu như trong trận đấu với Ajax và Rangers đấy Ajax mà ghi uh, nhiều bàn thắng hơn 5 bàn thắng đúng không hiện tại bây giờ là hiệu số của Liverpool này chúng ta xem một chút là hiệu số của Liverpool đang là dương 6 còn với Ajax là âm 4 âm 4 này âm 4 đúng không thì nếu như Ajax trận đấu này uh, họ thắng Liverpool đi họ thắng Liverpool uh, ờ, 1-0 chẳng hạn thì chỉ số sẽ là còn âm 3 thôi và nếu như trận đấu giữa Ranger ấy họ mà chiến thắng cũng như là chiến thắng Ranger với tỷ số là 4-0 hoặc là 5-0 thì Liverpool sẽ là đội bóng thất thế trong cái cuộc đua giành cái tấm vé cuối cùng đi dự cúp và ờ, vòng loại cúp C1 năm nay. Đó và chắc chắn rằng đây cũng sẽ là một trận đấu rất quan trọng với Liverpool. Mặc dù thì ờ, chỉ cần hòa thôi, Liverpool chỉ cần hòa thôi là họ cũng đã tự quyết định được số phận của mình rồi điểm cao một chút về kèo hiện tại thì ờ, ở trên sàn giao dịch châu Á kèo handicap kèo chấp Ajax đang được Liverpool chấp 0.5 cũng như là cái kèo trên dưới cả trận à, tài xỉu đang là ở mức 3 hòa đến 3.25 à, một mức kèo mình nghĩ là cũng à, có thể hiểu trong cái giai đoạn vừa rồi tuy nhiên thì xem một chút về lực lượng đã à, lực lượng Ajax Ờ, đối đầu với Liverpool trong trận đấu này cả hai đội bóng đều ờ, có đội hình chiến thuật đó là 4-3-3 và bộ ba của ờ, Liverpool sẽ không có Darwin Nunez mà thay vào đó đó là Fabio Carvalho cũng như là Mohamed Salah và uh, Firmino còn về bên phía của Ajax thì đó sẽ là Brookby này, uh, Bagrin cũng như là Tadic Uh, xét lực lượng thì Ajax gần như là họ có lực lượng mạnh nhất trong cái lần tiếp đón Liverpool ở trên sân nhà với việc là họ chỉ ờ, thiếu vắng một cầu thủ đang do, do bị chấn thương thôi đó là uh, Kaplan còn uh, có thể sẽ có sự sai trở lại của Taylor cũng như là Ren còn về bên phía của Liverpool họ vẫn đang ở trong uh, cuộc khủng hoảng uh, về nhân sự khi mà Diego Jota này, Matip, Luis Diaz cũng như là Arthur đều đang bị dính chấn thương và không thể uh, quay trở lại thi đấu sớm nhất được. Tuy nhiên thì họ có thể có sự quay trở lại của Darwin Nunes cũng như là Konate và Thiago Alcantara, một tiền vệ uh, cũng đang rất cần thiết cho Liverpool trong trận đấu đấu như thế này. Quay trở lại với phong độ hiện tại của cả Liverpool cũng như là Ajax để chúng ta có thể xem được cái kèo à, trên dưới cả trận chúng ta có đi được hay không. Uh, Ajax ở những cái trận đấu vừa qua họ đều kết thúc với những cái tỷ số cũng như cái tổng tỷ số khá là cao 41 71 rồi là 42 cũng như là 61 đấy. Đây là những cái trận đấu mà có rất nhiều bàn thắng và vì vậy mình nghĩ rằng với cái tài 3 nếu đặt vào vị trí của Ajax thì cũng sẽ là điều đương nhiên thôi. Tuy nhiên thì quay trở lại với Liverpool. À, 3 trận đấu gần đây của Liverpool à, họ có rất ít bàn thắng và chỉ à, trung bình mỗi trận chỉ một bàn thắng thôi. Và chưa kể là trận đấu gần đây nhất thì họ đã để thua Nottingham Forest với tỷ số là 1-0 nữa cơ. Đấy. À, tuy nhiên thì à, trước đó thì họ cũng đã có một à, cái phong độ khá là tốt cũng như là có rất là nhiều bàn thắng trong một trận đấu ví dụ như trận Ranger là 71 này trận là gặp Arsenal là 32 cũng như là trận đánh bại Ranger cái lượt đi đó là 20 đấy thì trung bình uh, nếu như tính vào 5 trận đấu gần đây nhất của Liverpool thì trung bình mỗi trận họ ghi ờ, được uh, kết thúc đều trên hai bàn anh em hai bàn trở lên và với Ajax thì không phải nói rồi à, với 5 trận đấu gần đây nhất thì họ kết thúc à, với cái tổng tỷ số là ít nhất là ba bàn đấy vì vậy nên là mình nghĩ rằng với cái tài 2 chấm à, xin lỗi anh em với cái tài 3 hòa cũng như là 3.25 cũng là một cái điều dễ hiểu trong trận đấu như thế này và tất nhiên còn có những cái mã kèo khác như là cái mã kèo thể hiện tại đang là 3.5 cũng như là cái mã kèo tài góc 9.5 bây giờ chúng ta sẽ nốt kèo anh em nhé với việc rằng là Ajax không còn gì để mất cả Ajax không còn gì để mất anh em Ajax không còn đường lui thì với việc mà trận đấu này Ajax phải chơi hết sức có thể thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá là Liverpool sẽ có phần nhỉnh hơn cũng như là hiện tại Liverpool đang ở cái kèo được chấp anh em đấy kèo được chấp anh em nhá vậy nên là mình sẽ lựa chọn đó là Liverpool được chấp 0.5